sữa rửa mặt và kem làm trắng da Nivea Dầu chiết xuất glycuride từ thiên nhiên cho làn da trắng mịn hơn Cùng với các nhân chống nắng và chất dưỡng ẩm Làn da bạn sẽ trắng đẹp đầy sức sống Sữa rửa mặt và kem làm trắng da Nivea Đẹp mỗi ngày